Chào mọi người Hôm nay thì ờ, cái loạt cám mới đã về rồi Hôm nay được một ngày vác cám rồi nói là mệt bở hơi tai à, Hôm nay mọi người sẽ nhìn thấy là có cái mẫu cám mới này Đây là cái ờ, kho cám Đó Để cởi cái áo ra cho nó đỡ nóng thấy là nó có cái bao mới là cái bao guốc này à, Với cái tỷ lệ của nó là 2612 so với này cái bao xanh cho chó trưởng thành này là 10, à, 239 này cái này là 2612 đạm và mỡ nhá đạm và béo và cái bao dành cho chó choai này bao hồng này là 28 16 thì mọi người sẽ thấy là cái bao xanh cái mẫu mới này nó nằm ở giữa giữa bao hồng với lại uh, bao uh, xanh lá này cái bao xanh da trời này và cái bao xanh ra ra trời này bao guốc này thì mình đã bóc ra thử thì cái hạt của nó cái hạt của nó nó giống như là cái ờ, bao ờ, xanh ra trời này ờ, cái bao màu xanh lá này thì cái sản phẩm mới này nó cũng là cái sản phẩm dành cho cho trưởng thành cái guốc này nó cũng là sản phẩm dành cho cho trưởng thành giống như là cái tas là cái bao xanh lá kia nhưng mà cái hàm lượng của nó cao hơn nó dành cho con chó vận động đợt này thì mình lấy một ít cái bao ờ, xanh này để thử cho ăn thử và với cái tỷ lệ cái chỉ số như thế này và với cái giá nó gần như là cái bao xanh lá này thì uh, cái bao này cho ăn tốt thì về sau ấy mình sẽ dùng chỉ dùng cái bao này thôi sẽ thay thế cho cái bao xanh lá này bởi vì hai cái tính chất nó tương đương nhau nó dành cho con chó trưởng thành và cái giá của nó coi như là giá nó sàn sàn nhau như cái bao xanh này ấy à, bao guốc này giá của nó nó cao hơn cái bao xanh lá kia có 20.000 thôi trên một bao 18 cân thì uh, mọi người có thể coi như thế coi như nó cùng giá còn cái bao uh, màu tím này thì cái giá không khuyến mại của nó là một triệu cái bao uh, xanh này giá không khuyến mại của nó ra tức là giá công ty ấy là nó là 900 thì cái bao này là 920 nhưng mà trong cái đợt khuyến mại này thì là cái bao hồng này à, mình vẫn để là 809 cộng với lại cái tiền ship bao à, xanh này là 800 cộng tiền ship và cái bao xanh à, lá này là 820 cộng với tiền ship thì rất là nhiều người thắc mắc là cái giá của nó cộng với tiền ship vào thì nó ra bao nhiêu thì cái tiền ship ấy là cái tiền của cái bên chuyển phát nhanh người ta sẽ tính uh, tùy vào từng khu vực nhưng với cái bao 18 cân này ấy, thì cái tiền ship nó sẽ dao động từ 105.000 à, trong Hà Nội nó coi như từ 95.000 mà cho đến cao nhất là mình thấy là 155.000 đó cho một bao 18 cân nhưng đa số ấy là 125.000 cho một bao 18 cân đó thì mọi người có thể giả sử như là cái bao này mà Ờ, bao này là 800 đi thì ờ, nếu mà về đến tay mọi người có thể nó sẽ là 925.000 nó cộng tiền ship nữa bao này là 809 về đến ờ, tay của mọi người cộng 125.000 nữa nó có thể ra là 1 triệu 015.000 đó đấy mọi người đấy để mọi người biết được cái bao 18 cân này cái giá cái tiền phí ship nó sẽ nằm ở trong khoảng từ 95 cho đến 155.000 và đa số nó là 125.000 mình thấy rất nhiều tỉnh là cái phí ship của nó là 125.000 đó thì uh, mọi người có thể tham khảo mọi người sử dụng khi ấy, mà chúng ta sử dụng tất cả những cái cám này thì như ở trại nhà mình mình vẫn cho dùng kèm chibi và những con chó ở trong giai đoạn cần uh, bổ sung canxi nano thì mình vẫn bổ sung canxi nano còn chibi là mình vẫn bổ sung đều đó cái cám nó kết hợp với chibi thì mọi người sẽ nhìn thấy con chó nhìn trông nó có thể nói là tuyệt vời chứ không còn cái cái cái cái gì nữa tức là nó là cái nhìn con chó ở Việt Nam chúng ta chăm ấy cùng cái bao cám này nhé cùng cái bao cám này chúng ta chăm so với lại các con chó mà mọi người ở nuôi ở bên châu Âu đi mà họ không dùng cái chibi này nhá với chúng ta cho ăn và chúng ta dùng chibi mọi người nhìn cái lông con chó nhà mình nó bóng hơn rất rất nhiều trại chó ở bên châu Âu luôn mọi người cứ nhìn vào mọi người để ý cái này là không có cần mọi người tự nhìn thực tế và đây là những con chó nhà mình có thể là nó rơi vào cái những cái trường hợp mà có thể là đến cả 20 ngày rồi mình không tắm bởi vì mình tắm cho chúng nó thì thường thường như mình nói ấy, nếu mà trời nóng 2 tuần đến 3 tuần mình tắm một lần chứ mình không có tắm nhiều nếu mùa đông ấy có thể một tháng một tháng rưỡi mình mới tắm cho chúng nó một lần hoặc nhưng nếu mà cho nó có nghịch bẩn thì mình mới tắm hoặc mình nhìn thấy trên người của nó lông mà nó có cái gầu ấy tức là nó bị bị bị ẩm da mà nó có gầu thì mình tắm thì trong những cái đợt mà nó có gầu ấy thì có thể là tắm 10 ờ, ngày tắm một lần là thời tiết nó ẩm chứ còn mình rất ít tắm nhưng mọi người nhìn lông của con chó của mình nó cực kỳ bóng đó thì cái này là cái chia sẻ thôi còn ai mà cần Ờ, các cái sản phẩm cám này thực ra tính ra nó rất là rẻ ăn cái cám này thì nó cực kỳ rẻ luôn nếu mà mọi người nuôi ờ, nhất là các anh em mà nuôi có giống cho ta nó cỡ khoảng mười mấy hai chục cân đấy thì với cái tiêu chuẩn của một con cho ta mười mấy hai chục cân mà cho ăn cái bao hồng này nhá à, mọi người lưu ý này là cái hai cái bao này là dành cho con chó trưởng thành tức là 12 tháng trở lên là đúng lứa tuổi bí ra ấy, thì có thể con chó con chúng ta vẫn cho ăn hai cái bao này được nhưng mà chuẩn theo lứa tuổi của nó là từ 12 tháng trở lên còn cái bao hồng này ấy, thì là nó dùng cho chó từ 2 tháng tuổi trở lên từ 2 tháng nhé đến 12 tháng và kể cả trên 12 tháng tức là kể cả những cái con chó trưởng thành này của mình vẫn cho dùng cái bao hồng này hoàn toàn bình thường à, và nếu tính ra tiền ấy thì cái bao hồng này và cái bao xanh thì nó như nhau bởi vì cái bao hồng thì giá nó cao hơn nhưng mà tính ra cái lượng ăn của nó trên một ngày thì nó lại ít hơn là cái bao xanh còn nếu mà nói ra uh, như dùng cái cám này mình nói là cái cám này nó là cái cám nhập khẩu ở Đức và nó giá nó rất là hợp lý nó rất là rẻ là bởi vì sao nếu mọi người mà nuôi một con so ta 20 cân thì để mình đọc cho mọi người xem là cái lượng dùng của nó này một con chó 20 cân thì cái lượng dùng của nó là hai 145 gram một ngày tức là hai lạng rưỡi một ngày mình cứ quay như hai lạng rưỡi một ngày đi với cái bao cám này là như hiện tại bây giờ là giá của nó là 890 nghìn mình quay như 900 nghìn mà chia cho 18 cân thì nó ra 50 nghìn một cân 50 nghìn một cân cái bao hồng này nhá thì 50 nghìn một cân mà một ngày nó chỉ có ăn có hai lạng rưỡi thôi thì mọi người sẽ thấy là bao nhiêu 50 nghìn mà như thế là chia cho 4 một ngày là con chó nó chỉ có mười mấy nghìn hai nghìn thôi chứ cứ coi như là 13 nghìn chứ 10, 13 nghìn tiền ăn một ngày cho một con chó 20 cân và nó là cái ăn 100% cám nha mọi người nhé đó còn cái con chó 40 cân thì mình nói rồi con chó 40 cân cái lượng ăn của con chó rốt như con chó rốt chẳng hạn 40 cân là nó là 4 lạng 4 lạng mốt nhưng thực ra ở nhà mình ấy, mà mình cho ăn ấy, là thường mình cho ăn ít hơn một chút chứ mình không có cho ăn đến theo cái cỡ như ở trên này đâu bởi vì bọn chó nhà mình nó đang đủ cái thể trạng nó đang đủ rồi nó không có bị gầy như con chó 40 cân là 4 410 gram tức là 4 lạng mốt một ngày thường thường mình chỉ cho ăn 4 lạng có khi 3 lạng chín đó và thực tế những con chó của mình thì mọi người có thể nhìn qua các video thì mọi người sẽ thấy như thế là nó rất là rẻ nó rẻ cực kỳ là nó rẻ và cái chất lượng của nó thì mình là cái người nuôi chó mà mình đã dùng cho cả trại của mình tức là cái chất lượng của nó ok và chất lượng nó có ok thì mình mới bán mình mới giới thiệu cho mọi người và mình mới bán chứ còn mình như chia sẻ với mọi người trước đây ấy, mình dùng cám cho chó là mình dùng từ năm 2014 từ ngày bắt đầu mà nuôi chó mấy con là mình nuôi là mình dùng rồi tức là đến bây giờ nó là 7 năm nhưng chưa bao giờ mọi người sẽ thấy chưa bao giờ là mình giới thiệu bất kỳ một cái loại cám nào à, bởi vì cái cám mà nó chất lượng tốt một chút thì giá nó lại cao quá mà cám chất lượng ở ờ, uh, cái cám mà giá mà nó thấp mọi người có thể dùng được thì chất lượng nó lại không đạt được cái mong muốn của mình nhưng mà như cái loại này nó là cái loại cám của Đức nó gọi là đúng là đồ Đức đồ Đức là gì nó là phải là tốt đấy là cái tiêu chuẩn của đặc điểm của từng quốc gia thì uh, mọi người mà muốn dùng cái cám này mọi người có thể liên hệ với trại nhá qua số điện thoại hoặc là Zalo 098 111 5000 hoặc là một cái Zalo nữa bây giờ mình dùng thêm một Zalo nữa bởi vì một Zalo nó bị đầy rồi Các nhìn thấy anh đang quay video không? Lên đây ngồi Lên đây Lên ghế Vẫn còn chỗ ngồi Siro lên Trèo lên lên đây đang quay những cứ nô quên mẹ mất rồi nói gì quên rồi À, mình uh, có dùng thêm một số Zalo nữa bởi vì cái Zalo nó cho danh bạ nó có 2000 số thôi. Uh, số 0981115000 là nó bị full cho nên mình có dùng thêm một cái số Zalo mới là số 0901 008 234 mọi người có thể kết bạn với này cả cái Zalo mới nếu mà kết bạn Zalo cũ không được nha mọi người nha bởi vì nó bị đầy cái à, danh bạ Zalo nó bị đầy không có kết bạn thêm được có 2.000 thôi à, tất cả các bạn mà đã nhắn tin cho mình uh, để mà mua cám này thì uh, trong ngày mai là tất cả cám sẽ được chuyển đi mọi người nhé uh, ờ, mọi người tùy vào cái khu vực gần xa thì mọi người sẽ nhận sớm hay muộn ờ, trong cái giai đoạn này dịch bệnh này thì cái thời gian ship hàng nó cũng lâu hơn ờ, nếu mà những cái khu vực mà các bạn mà nhận được nhanh thì có thể là gửi sau 3 ngày sau là mọi người nhận được những cái khu vực mà nhận được chậm thì có thể nó lên đến 2 tuần mọi người mới nhận được thì uh, mọi người chờ nhá À quên, nói một chút về cái bảo quản thì rất nhiều bạn là thắc mắc là cái cám này nó để bên ngoài nó bảo quản nó có bị hỏng không? Thì thực tế mà nói này là cái cám này nó rất là khô này và nếu mà chúng ta để ở trong nhà như bản thân mình ấy Là mình cho chó nhà mình nó ăn này Là mình cứ để như thế này Mình cứ để hở ra nhá Mình xé toang như thế này nhá Mình để như thế này ập nó xuống như thế này Đó Đấy là để mình gấp như vậy Khi mà mình cắt ra rồi là mình chỉ có để như vậy Mình gấp như vậy thôi Cả mấy bao này đều như vậy Và nó không có hỏng được Ờ, để ăn 3 tháng mới hết một bao nó cũng chẳng hỏng còn bình thường một cái bao cám của mình với cái mình nuôi cả bọn chó nhỏ nữa thì với bọn chó nhỏ nó ăn thì một cái bao cám có thể nó một tháng rưỡi nó mới ăn hết một bao cho nhỏ thì ăn ít hơn và cho nhỏ bao cho cho nhỏ mình cũng dùng cái bao 18 cân ở ờ, mấy con chihu hua ấy một tháng rưỡi hai tháng nó mới hết một bao không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề chất lượng của của của bao cám cả còn mọi người ấy mà ai mà cẩn thận ấy thì mọi người có thể là gì mọi người có thể gấp nó vài nếp vào gấp nó vào rồi lấy cái gì đè nó lên để làm gì để để cho nó đảm bảo nó nó kín thôi khi mà nó kín ấy thì nó không bị hút ẩm hiểu đơn giản vậy thôi cái cái cám này nó có độ hút ẩm nhưng nó hút ít lắm là hàng cho con cho bầu đấy cho bầu và cho con ăn dặm là cái này hoặc là cái này cái này thì uh, nó có thể nói là nó là cho uh, cũng là cho cho bầu và cho con ăn dặm nhưng nó bao gồm cả các giống chó nhỏ nữa là cái này cả các giống chó nhỏ như là uh, có thể là chó dưới 5 cân đó còn cái này thì uh, chuyên cho uh, chó bầu và cho con ăn dặm ở cái giai đoạn uh, của của của những cái giống chó mà nó to to một chút uh, có thể 5 cân trở lên có thể là 10 cân hay là có thể đến rốt hay là các cái giống chó to khác đó ờ, sản phẩm này bao 18 cân này bao 18 cân này thì nó là 1 ờ, triệu 450 nghìn mà đang có khuyến mại bây giờ hiện tại bây giờ đang khuyến mại là 1 triệu 3 cho cái loạt hàng đầu tiên còn cái ờ, cái này thì bao của nó có 15 cân thôi cho những cái giống chó nhỏ thì nó đắt tiền hơn một chút ờ, bao 15 cân nhưng mà giá của nó lại là 1 triệu 550 nghìn đang khuyến mại là 1 triệu tư Bao xanh này mà không khuyến mại là 900 một bao thì tương đương với bao 18 cân, tương đương với 50.000 một cân. Cái bao hồng này bao hồng không khuyến mại là một triệu một bao thì tương đương với khoảng tầm 60.000 một cân. Đó. Thì cái này nó sẽ tương đương với khoảng tầm 80.000 thôi, bảy mấy nghìn thôi. Tức là là là là là cái hàng gọi là hàng cao cấp dành cho chó ăn dặm với lại chó bầu với lại uh, uh, cho con ăn dặm nhưng mà nó giá của nó nó cũng rất là ok thôi thì nó có mấy loại đây cho cho con riêng này cho cho con này cho cho con này cho cho con là loại này là loại tốt hơn này ở ờ, mấy mẫu khác nhau thì giá nó ở trong cái khoảng 1 triệu 450 ờ, nghìn đến 1 triệu 550 nghìn tức là nó cũng ở trong cái tầm đấy thôi và tất cả các sản phẩm này giai đoạn đầu này đều đang có khuyến mại mọi người nhá thì mọi người mà ai mà cần lấy hay là như thế nào nếu cần tư vấn gì thêm thì có thể uh, liên hệ với lại trại theo cái ờ, số điện thoại và Zalo ờ, của trại 098 111 5000. Ok xin chào mọi người nhé